Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trước khi đến với video nhận định ngày hôm nay, anh em hãy ấn ờ, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có hai trận đấu mà mình thấy anh em quan tâm rất là nhiều Cặp đấu giữa Sheffield Palace với manh đỏ tại ngoại hạng Anh và đặc biệt là trận derby tranh siêu cúp Ý giữa AC Milan và Inter Milan được diễn ra tại thành phố Giza, quốc gia Ả Rập Xê Út. Đội chiến thắng thì sẽ giành được chức vô địch năm nay và chặn uh, ờ, Chiton Violet với mụ mình cũng đã lên video nhận định uh, xong cho anh em rồi trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 19 tháng 1 và trong video này mình sẽ nhận định tiếp cho anh em trận đấu giữa ờ, AC Milan và Inter Milan diễn ra vào lúc 2 giờ và đây chỉ mới là trận derby Milan thứ hai tranh siêu cúp Italia trận đấu trước đó diễn ra vào tháng 8 năm 2011 khi mà AC Milan giành chiến thắng 2-1 dưới thời huấn luyện viên Matt Oneri à, nhờ những pha lập công của Ibrahimovic và Kevin Boateng trong khi đó thì à, Wesley Sneijder là người ghi bàn cho Inter Milan. Còn đầu mùa giải này, hai đội đã có dịp à, chạm trán nhau tại sân Sassuolo. Đó là trận đấu mà AC Milan chơi vượt trội hoàn toàn và giành à, chiến thắng 3-2 chung cuộc. À, Rafael Leao đã tỏ sáng với một cú đúp và khiến cho Inter phải âm hẳn ở trận đấu này. À, với chiến thắng đó thì AC Milan đang có cơ hội đánh bại Inter trong hai trận đấu liên tiếp lần đầu tiên kể từ chín trận siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên thì hiện tại đồng quân của Pioli không có được phong độ tốt nhất khi phải bước vào trận đại chiến này. AC Milan đã không thắng 3 ờ, trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ liên tục bị Roma và Lisi cầm hòa cùng với tỷ số 2-2. Ờ, trong khi đó thì hành trình ở ờ, Coppa Ý của Milan cũng khép lại sau khi để thua Torino với tỷ số là 0-1. Thì hiện tại nhà đương kim vô địch AC Milan cũng đang gặp vấn đề trong hành trình bảo vệ ngôi vương của mình hai trận hòa liên tiếp tại à, Syria khiến cho họ bị đội đầu bảng Napoli bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng và cơ hội à, bảo vệ ngôi vương ngày càng nhỏ đi thì à, để phỏ lấp cái nỗi thất vọng đó thì Milan có thể hướng tới danh hiệu từ một đấu trường như là siêu cấp Ý. Thống kê cho thấy các nhà đương kim vô địch Syria đã giành danh hiệu siêu cấp Ý ở 71% các trận đấu trước đó nhưng mà AC Milan ở thời điểm hiện tại chỉ với 3 à, chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận đến 4 thất bại để thủng lưới à, tặng 17 lần sau 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Với phong độ bất ổn hiện tại à, sẽ không khả quan cho lắm với một kết quả có lợi dành cho đồng quân của Pioli trong trận tranh siêu cúp đêm nay. Còn Inter Milan bước vào trận chung kết thứ ba trong lịch sử gặp AC Milan với những thống kê không đứng về phía mình. Inter từng gặp Milan ở trận chung kết Cúp Ý năm 1977 à, và siêu Cúp Ý cách đây 12 năm nhưng kết quả của à, các trận đấu này đều là thất bại dành cho Inter và đoàn quân của Simwan Inzaghi đã giành tấm vé tham dự à, siêu cúp Italia với tư cách là đội đương kim vô địch Coppa Italia mùa trước. Đó là trận đấu mà Inter đã đánh bại Juventus với tỷ số 4-2 ở Roma. À, và Inter đang có cơ hội giành hai siêu cúp Ý liên tiếp kể từ năm 2006 đến nay. Trong khi AC Milan đang có phong độ xuống thấp thì ờ, Inter lại gây ấn tượng mạnh trong thời gian gần đây. Thì cuối tuần qua Inter cũng đã đánh bại ờ, Verona với tỷ số là 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Martinez. À, kết quả đó thì nói dài cái chuỗi chặn bất bại trên mọi đấu trường của Inter lên đến con số 11 với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Riêng ở Syria thì Inter cũng chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất và đã leo một mạch lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và huấn luyện viên của Inter Milan Simone Inzaghi lại là một người rất có duyên với uh, siêu cúp Italia ông đã giành được uh, 3 chức vô địch ở giải đấu này với tư cách là một huấn luyện viên với hai chiến thắng với uh, Lazio và một chiến thắng với Inter ở mùa giải năm ngoái trong lịch sử đối đầu uh, trận đấu gần nhất kết quả uh, chia đều cho hai đội với một chiến thắng một trận thua và một trận hòa uh, hai đội có trận hòa 0-0 tại cúp uh, quốc gia Ý vào uh, ngày 2 tháng 3 năm 2022 và Inter có một chiến thắng 3-0 trước AC Milan tại uh, ngày uh, 20 tháng 4 năm 2022 cũng trên sân nhà của giải đấu này. Cuối cùng là chiến thắng 3-2 của AC Milan trước Inter mới đây tại Serie A mùa này. À, và cặp đấu này à, gặp nhau ở 7 trên 9 trận gần nhất đã kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên. Trong đó à, có 5 trận Inter là đội mở tỷ số trước AC Milan. Đến với đội hình ra sân của hai đội trong trận đấu phiên này, AC Milan ra sân với sơ đồ là 4-2-3-1 với tiền đạo cắm cao nhất là Oliver Rigo và trong trận đấu này Milan tổn thất à, khá nghiêm trọng với 6 cầu thủ chấn thương, trong đó có à, Zlatan Ibrahimovic đang là cầu thủ à, chủ công khá quan trọng với lối chơi của AC Milan hiện tại. Còn ờ, Inter Milan ra sân với sơ đồ 352 với cặp tiền đạo là Edin Deco và Martinez. Inter cũng sẽ không có được sự phục vụ của ờ, Marcelo Borovic hay là Handana Novic hoặc là tiền đạo Romelu Lukaku do các cầu thủ này ờ, chưa bình phục chấn thương. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, Inter và AC Milan bước vào trận tranh siêu cấp Ý với mã kèo là đồng banh, mức tài xỉu ở trận đấu là 2.5 à, và một cuộc đối đầu với khoảng cách không quá chênh lệch của hai đội rất có thể sẽ có một ờ, khoảnh khắc ngôi sao nào đó để ờ, định đoạt trận đấu này thì với ờ, những gì cả hai trình diễn ở thời điểm hiện tại trận đấu này chắc chắn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi và anh em nên đặt niềm tin vào Inter Milan cộng với mã kèo tài cả trận à, mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả có lợi dành cho Inter à, và anh em hãy dằn thêm mã tỷ số 1-1 cho trận đấu này thì đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình khi mà trận đấu chưa có đội hình chính thức nữa à, nên lên video youtube chỉ để anh em tham khảo thôi hãy cân nhắc trước khi vào các mã kèo này còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chuẩn cũng như chính xác hơn thì à, trước giờ bóng lăn khi mà đã có đội hình chính thức ra sân lúc đó mình sẽ gửi mã kèo lên trên nhóm à, còn anh em nào muốn vào nhóm à, kèo bóng cao tiếng thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo là 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng và nhóm mình không thu lọc phí gì anh em cả